wala ka simuko wala ka ta simuko sinata pala ka ka sinata kala ka ta simuko la ka ila maka na ka si ka ta ka simuni nila ala ala ka si simuko ko sinata ala ka ta simuko sinaka kala ka ta simuni nila ala ala ka ta simuko ila ka ka sinita pala ka ta simuko sina ala pala ka ta simuno no ko sinata ka simuni nila ala pa ka simuno ko ko si ala ka ta simuko ko si ala ta simuko cô cô cô chị à là cô cái chị mà nó nhìn là à là cái chị mà cô ý là cái chị mà cô chị nó cái cái chị mà nó cái cái chị cái cái chị mà nó nhìn quang dương nước diệt qua lời thánh thơ dẫn dạy dân ta đã hồi kết thúc nay mượn tiếng thiên nói lời tiếng điệt khi đủ quân số người xem giác ngộ đăng ký nhấn chuông sẽ cùng tái ngộ walakashimoku walakatakishimoku walakatakushiina ina pakati kuna pakashinokukushiina palakatakushi unita shimoku kushinata Bài Thánh Thơ hôm nay Bài thứ 41 Có tựa đề Người nào phẫn nấy thánh thần ban phát hồng ân của người cho mỗi chúng sanh theo từng nghiệp quả nước nào được phước là do kiếp trước đã biết tu tâm sống đời đạo đức cho nên kiếp này sẽ hưởng hồng ân thoát được khó khăn của đời mạt pháp những người phước mỏng bởi nhiều kiếp trước làm việc ác nhân kiếp này thọ quả khó khăn trồng chất đó là nhân quả của cõi luân hồi nghiệp chồng chất nghiệp sẽ vào hồi kết diệt vong diệt phước ai ơi lời này nhắn toàn nhân loại để được sanh tồn hưởng phúc hồng ân cho đời sắp tới hãy mau tu tịnh đừng ham danh lợi đừng ham bạc tiền đừng hại bản thân bằng nhiều ham muốn trời cho cô vít để mà hóa thân thần người trong sạch của thời thượng ngôn xảy ra tới kỳ nay mai tháng 9 sẽ biết hình vi của đất của trời tái tạo nhân gian cho đời sắp tới những lời sống trạng giảng suốt ngàn năm giờ đang hiện bày thánh thơ hôm nay là lời sâu chót gửi tới con người mọi miền thế giới kỳ ba ập tới nhanh hơn dự tính bởi trời nổi giận lòng người bất hận đã thấu lên cao những ai ngạo mạn cổ chấp đã đoan sẽ không còn chỗ trên quả đất này hôm nay lần chót nhắn gửi dân ta gắn lo tu học để vào thượng ngương giọt buồn không tên đang chảy dài dài lời này sáu chót gửi tới nhân loại nước nào muốn hết dịch bệnh chiến tranh sóng thần hiểm họa hãy nhớ lời này tránh quyền phải biết lo lắng cho dân tận tình chân thật nghĩa tử nghĩa tận mới được lòng dân bệnh dịch rồi sẽ hoàn hành dài lâu nếu còn tiếp diễn khống chế bệnh dịch ngược với ý thiên thì mọi biến thể vẫn còn tiếp diễn Việt Nam cũng vậy nếu biết điều chế dưới tâm trong sạch Thì bệnh không hành Đến hết cuối năm Bằng không dịch sẽ Tiếp đến kỳ hai Không bao giờ hết Vì thương nhân loại Nên ta hé lộ chỗ lần sáu chốt để mà phòng thân để mà biết sợ thánh thần dẫn độ không phải chuyện chơi dân việt ái ơi nếu ai đã bệnh hãy chích vaccine hãy làm điều này thì may thoát được cái chết đến gần hãy mau lấy chanh lát thành miếng nhỏ đập dập thái nhỏ một nhánh gừng to rồi cho vào lọ mật ống nguyên chất cùng dưới muối biển tạo thành dung dịch vào nước ấm dương nửa nóng nửa lạnh để làm nước uống thải ra độc tố đồng thời hãy niệm Phật Chúa Phật Trời xin tha tội lỗi để quá nặng này đó là đòn roi của thánh phật trời giống như con hư cha mẹ phạt đòn nếu biết xin tội sẽ thoát đòn roi thánh thơ của ta Naida Tabi.